chào các bạn nhé thì hôm nay uh, sản phẩm sớm mất hôm uh, giới thiệu với các bạn về cái bộ khóa Đấy, vân tay đây là bộ một và bộ hai ở bên mình uh, đóng cho khách Rồi ờ, trong bộ khóa thì nó có kèm uh, UPS này bộ uh, báo động uh, quên mở cửa này à, quên đóng cửa này cả hai bộ đều có này UPS ờ, này bộ này thì uh, sử dụng khóa điện 500 này bộ này là sử dụng uh, khóa RFID cảm ơn tay này mình có được FID này mở bằng à, wifi bằng GF này bằng nút nhấn này đấy thì đều có những năng cáo thì bây giờ mình review cái bộ đầu tiên cho các bạn xem nhé à, bộ này thì à, mở cửa bằng nút nhấn này đấy, thì các bạn để ý cái khoang chân nó sẽ bật lên khi mình à, nhấn nút này đấy thì mình sẽ mở ra được đấy còn thứ hai nữa là bằng à, thẻ và đây là update thẻ thì cái này thì mình cũng hướng dẫn nhiều rồi Đấy, ví dụ như mở bằng vân tay này đấy hoặc là mở bằng thẻ đấy thì bộ này bên, bên mình view ờ, tính năng qua thôi thì cái này bên mình hôm trước làm video rồi đây là các cái giá kèm theo này đấy. bộ một một thì tính năng gì vậy thôi mở nút này nó còn nút nhấn này báo động uh, khi quên đóng cửa này sử dụng khóa nam châm này đấy tại UPS này dự phòng này nó bằng thẻ và bằng tay ok bây giờ mình à, sang cái chính này cái này là cái uh, uh, sử dụng uh, bằng uh, cả vân tay này vân tay thì giống bên kia thôi bằng gì nút rf này Đấy. và uh, cả wifi nữa giờ ví dụ mình uh, cho nó đang uh, đấy nó đang cửa đang đóng đi cửa đang đóng đi đây là cảnh báo này ví dụ bằng giờ ép này mình nhấn nút này đấy chốt nó tốt vào này đây này wifi lại này ok này đấy ở đây trong này thì có một cái phần là đếm lùi này để các bạn này, chú ý này cài đặt tự động tắt này đếm lùi này mình để khoảng tầm à, một giây thôi một cái 5 giây thôi lưu này lưu lại này ok đây là sử dụng phần mềm equilink nhé đấy đây mình có một cái nhấn chạy cái nhấn này đấy, tắt luôn ok nhỉ rồi bây giờ mình sẽ làm lại cái bộ wifi này sử dụng wifi chẳng hạn này cho nó dài đã đấy đấy wifi ấy Đợi bằng vân tay này vân tay vân tay thì cũng giống các bộ kia thôi đấy vân tay con thẻ này cái này đấy con cảm biến con thẻ này đấy. tiếp tục những cái thẻ đây này thì khóa này nó có một thẻ master riêng đấy rồi những thẻ này đấy thì à, thẻ này có thể học với nhau bởi vì tần số giống nhau đây thì là cái à, trạng thái đèn nút acid này đó thì mình sẽ điều à, cái nút acid nữa rồi nút acid này đấy rồi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video